chào các bạn à, bài đầu tiên của mình là sẽ các bạn sẽ sử dụng dở một hồng này nha à, trang số 3 là đầu tiên mình sẽ à, luyện nét thanh đậm trước cứ thế mình sẽ tiếp tục cho đến hết dòng Rồi. nét thứ hai là sẽ à, lên đến nét phía trên à, nét phía trên độ cao của mình là hai ly rưỡi à, hai ly rưỡi à, mình sẽ bắt đầu là ở giữa ô đi gần là là ngay chỗ nửa ô ly chỗ này rồi nó sẽ một mét cong lên đây là trở về ở vị trí này và kéo thẳng xuống đây vậy thì mình sẽ xác định cái điểm đỉnh của nét viết trên là chính giữa hai cái mép nhấn dân của số người dạng là kẻ lính đây là kẻ ngang cạnh bên dưới chúng ta giải bút lên đây là nét viết trên à, tương tự như vậy chúng ta sẽ viết nét viết dưới viết dưới nó là đảo ngược của viết trên vậy thì điểm bắt đầu của mình sẽ là ngay vị trí này rồi nó sẽ đi qua các điểm thế này cái bụng qua sẽ là đến đây và đá thẳng lên bên đây này. lửa không đi nữa rồi mình sẽ nóng nha các bạn sẽ đặt đây hơi nhấn bút xéo thẳng xuống vừa gần đến hai ô đi mình sẽ cong quay như thế này rồi đây các bạn sẽ lướt bút phía dưới là nét tiếp theo là nét móc hai đầu là nét móc hai đầu các bạn sẽ xác định hai điểm điểm thứ nhất là đúng chính giữa của ô ly bên đây và điểm kết thúc là chính giữa ô ly bên đây rồi các bạn cần nối hai điểm này xù lại và ở chính giữa các bạn cố gắng nhấn bút đường xuống chính giữa như thế này phóng trên này là sẽ viết N, M, G và khi mà chúng ta viết với âm y thì các bạn sẽ đọc biến tấu một xíu chúng ta sẽ đổi chỗ bầu này thành chỗ nhỏ và chúng ta sẽ có một cái nét nhỏ như này để chúng ta viết âm y âm u đó đây là nét nhỏ các bạn nó khác với cái móc cây đầu một chút đây là nhọn lên còn đây là chỗ và độ rộng là 3 phần tư ô ly à, chúng ta chừa lại một xíu nha vậy thì cái công kính tới đây vậy thì mình bắt đầu à, mình sẽ đặt bút ở đây cong lên trên giờ từng nét viết trên chúng ta viết lần lượt nha viết từng nét một lúc này các bạn quen rồi thì các bạn không cần chấm điểm nữa đó, đến đây mình sẽ đá lên giống như chữ L mình viết thì các bạn rồi sau đó mình sẽ tiếp tục nét viết thứ hai viết trên thứ hai rồi cứ tiếp tục như vậy mình sẽ tiếp đến viết trên thứ ba cũng thiết lần lượt như vậy cho đến hết hàng nha các bạn à, à, và chúng ta cũng sẽ tập nối các mép phía dưới lại với nhau Đó, mình bắt đầu từ đây mình sẽ không cần chấm điểm nữa nha rồi gần đến hai ly thì mình sẽ cong qua rồi đến đây là điểm kết thúc của nét thứ nhất và chúng ta sẽ tiếp tục luôn cho nét thứ hai chúng ta không cần phải dở bút lên các bạn rồi gần đến ô ly thứ hai chúng ta sẽ cong qua nè rồi đến đây cũng kết thúc nét thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục nét tiếp theo rồi, các bạn cứ viết lần lượt từ từ như vậy cho đến cuối hàng nét câu hỏi tất cả các nét câu hỏi lại đi nha à, câu hỏi được viết giống như âm cờ các bạn sổ xuống nét sổ xuống độ cao là hai ly rưỡi thì các bạn sẽ xác định một điểm chính giữa này rồi các bạn sẽ đi qua các điểm như này rồi đây là khoảng gần cuối gần cái đằng kẻ đậm này mình sẽ lượn qua đây một chút xíu rồi mình sẽ bắt đầu nha rồi nét lượn này để làm gì nét sổ xuống này để các bạn sẽ viết được âm phờ nè bờ nè âm r nè à, và khi lên lượng được rồi sổ xuống được rồi thì chúng ta sẽ viết tiếp nét lượng Các mình cũng xác định trước các điểm nha à, chính giữa đây sẽ đi qua các điểm đây rồi sau đó mình sẽ lượng cong lên một đây mình đặt bút đây rồi đến những này mình sẽ lượng r ờ, giảm bờ à, đây là bài thứ nhất các bạn hoàn thành xong bài thứ nhất nhớ chụp ảnh gửi qua cho mình à, mình sẽ chỉnh sửa và mình sẽ gửi tiếp video của bài thứ hai à, xin chào các bạn